Đây là chiếc Kia K3 số tự, sử dụng số tự động. Và đây là khóa. Khóa nút. Đây là hộp số Đây là màn hình cảm biến lùi Nếu ai mà đã từng chạy số sàn rồi quen rồi mà mới qua số tự động á Thì rất là khó chạy Hơi bỡ ngỡ Vì cái chân trái của mình hay đạp Amaya Tôi có một lời khuyên cho các bạn khi đang chạy số sàn chuyển qua số tự động chân trái tuyệt đối không bao giờ được đập thắng vì thắng của xe số tự động không giống như thắng của xe số sàn thắng của xe số sàn thì chúng ta đạp rất là sâu nhưng xe thắng của xe số tự động á, thì nó sẽ cạn hơn nếu chúng ta chỉ cần nhấp mạnh xe sẽ đứng ngay <coughs> đó là một số lời khuyên còn đây là chữ P cấu tạo gần như gần giống như là khóa tay nhưng rất cực kỳ yếu Chỉ cần ở ờ, sau đụng nhẹ tới thì hộp số chữ B này sẽ bể, vỡ vỡ ra. Chữ R là lui. Yeah. Chữ N là mo. Chữ D là dùng để chạy cho đường, đường trường. Và chỉ sử, chỉ sử dụng một chữ D này để chúng ta chạy trừ khi chúng ta chạy lên dốc cao hoặc xuống đều lên đều thì chúng ta mới sử dụng dấu cộng với dấu trừ đây là một số điều lưu ý